Kính thưa toàn thể đại chúng, câu hỏi thứ năm của cái nick là Thanh Vũ hỏi qua trên Facebook. Kính thưa Thầy, Thầy cho con hỏi một chút ạ. À. Khi một người con gái đi lấy chồng, lúc ấy họ sẽ hưởng lộc phúc đức theo gia tiên nhà chồng hay vẫn hưởng lộc phúc đức của gia tiên nhà mình ạ? À? Có người nói rằng lấy chồng theo chồng thì cái gì cũng hưởng theo nhà chồng, nhưng có người lại bảo theo chồng nhưng phúc đức vẫn theo gia tiên của bố đẻ mình. Có người lại nói ăn theo phúc đức của gia tiên bên mẹ đẻ mình. Rồi những người phụ nữ bỏ chồng thì sau khi bỏ chồng lại ăn lộc bên nào vậy ạ? À? Xin Thầy giải đáp thắc mắc giúp cho chúng con. Con chân thành cảm ơn Thầy ạ. À. à, đại chúng thấy câu hỏi này cũng rất là đặc biệt. không? Trước đây Thầy cũng đã có nghe một vài Phật tử đến bạch với Thầy về cái việc này rồi cái quan niệm người phụ nữ khi mà lấy chồng thì phải ăn theo phúc đức nhà chồng nó xuất phát từ bên nho giáo à, người nữ làm sao tại gia thì phải tòng phụ xuất giá thì phải tòng phu phu tử thì phải tòng tử đấy quan niệm nho giáo ngày xưa trọng nam khinh nữ nghe không nhất nam viết hữu thập nữ viết vô nghe không? nhà mà đẻ được một người con trai cũng coi như là là có mà có đẻ 10 cô con gái thì cũng coi như là chưa có đứa con nào <laughs> cái quan niệm của của nho giáo ngày xưa là trọng nam kinh nữ cho nên người phụ nữ trong cái xã hội phong kiến nho giáo thời xưa cái thân phận rất là thấp kém và bị xem rất nhẹ rất là khổ nhưng xã hội bây giờ thì chúng ta đã thay đổi rất nhiều cái việc bình quyền nam nữ đã được nâng cao. Thế còn đất nước chúng ta là đất nước mà theo truyền thống là theo phụ hệ chứ không phải mẫu hệ. Vẫn có một số các bộ tộc họ lấy theo gọi là truyền thống mẫu hệ, tức là người con sinh ra lấy họ theo theo mẹ. Còn chúng ta là người con sinh ra lấy họ theo bố, gọi là chế độ phụ hệ. Thế thì vì như vậy rồi cùng kết hợp với ờ, cái quan niệm của nho giáo cho nên ấy, mới sinh ra quan niệm là người phụ nữ khi đi lấy chồng thì ăn theo phúc của nhà chồng phải không? Người mới nói là 100 cái phúc nhà vợ không bằng cái nợ của nhà chồng. 100 cái phúc của nhà nhà vợ không bằng một cái nợ của nhà chồng. Nghĩa là một cái nợ nhà chồng nó rất nặng, mà cái phúc của người vợ của người con gái không thể nào mà có thể bồi đáp được với cái nợ của nhà chồng. Thế thì như vậy thì một cái phúc nhà chồng chắc là lớn có thể bằng trăm cái phúc của nhà nhà vợ. Đấy quan niệm người ta nghĩ như vậy tức là người phụ nữ lấy chồng rồi ăn theo phúc nhà chồng thì cái đó vậy quan niệm này đối với đạo Phật thì có đúng hay không thì kính thưa đại chúng á, đối với đạo Phật thì rất rõ ràng phúc ai nấy hưởng nghe không người con gái có phúc thì người con gái ấy được hưởng phúc của họ người con trai có phúc thì người con trai hưởng phúc của họ hai người kết hợp với nhau thì sẽ hưởng cái phúc chung của hai người cộng lại chứ không phải là lấy chồng rồi là phúc người con gái mất đi ăn theo cái phúc của người chồng nó không phải thế nghe không cho nên có những người phụ nữ có phúc báu họ sẽ lấy được người chồng vinh hiển nghe không? cho người ta gọi là những người phụ nữ mà gọi là gì vượng phu ích tử đấy đấy người phụ nữ này á, cái phước của họ là vượng phu ích tử làm cho chồng được tốt lên làm cho con được tốt lên thế đấy chúng ta thấy có phải là phúc của người nữ không nghe không cho nên cái quan niệm là người phụ nữ ăn theo phúc nhà chồng là hoàn toàn không đúng, mà phúc ai vẫn là nấy hưởng nhé. Nếu người phụ nữ ấy họ có phước phận bao nhiêu thì họ sẽ được hưởng theo đúng phước phận như vậy. Đó. Cho nên không phải là đi lấy chồng rồi là cái phước của người phụ nữ ấy mất đi mà họ phải ăn theo cái phước đức của nhà chồng, nghe không? Mà đây là hai cái phước cộng lại hay là hai cái họa cộng lại à, thì nó đều là do cái nhân duyên như vậy đó. Cho nên ở đây bảo là lấy chồng thì cái gì cũng hưởng theo nhà chồng, nghe không? Cái đó đối với Đạo Phật là không có đúng. Thế rồi những cái người mà phụ nữ bỏ chồng rồi thì sau khi bỏ chồng thì ăn lộc, ăn phúc ở bên nào? Ăn phúc bên cha mẹ. Ở đây Thầy nói là chúng ta đó cũng không phải là ăn phúc đức của cha mẹ, của ông bà, tiên tổ đâu. Nói cho thật là như vậy nhé. Đấy, thường thì ở đời hay nói rằng cha mẹ hiền lành để phúc hay là để đức cho con nghe không? cái câu đó thì là à, nó đúng nhưng mà cũng có cái không phải là đúng nhé mà những người cha mẹ hiền lành phúc đức á, có phúc thật đấy ở đây nói phúc thật chứ không phải chỉ là chữ hiền lành hiền lành chưa hẳn đã gọi là phúc đức nghe không? hiền lành đần đù chưa phải là phúc đức còn cái chữ phúc đức nó khác nếu cha mẹ mà có phúc thì sẽ tự sao nhân duyên à, đồng à, đồng cảm sẽ chiêu cảm những người con có phúc đức tương ứng họ sinh vào gia đình nhà mình và để họ hưởng cái phần phúc của họ đấy thầy nhớ có một câu chuyện trong kinh có nói có một ông vua này có một cô công chúa à, thì ông vua này cũng là người hiểu Phật pháp nhưng cô công chúa con gái vua cũng rất hiểu Phật pháp thì ông vua này ông có nói với cô con gái là con á, là nhờ phúc đức của cha mẹ con mới được thế này đấy con là công chúa con vua mà con mới được vinh hoa phú quý thế này nhưng cô con gái cũng rất là đáo đẻ cô rất am hiểu phật pháp cô nói con tâu vua cha con hưởng phúc của con chứ không phải con ăn nhờ phước đức của cha mẹ nha thế thì vua cha cũng giận giận nghĩ là cô con gái công chúa này là hư cho nên vua cha mới để cho cô con gái biết tay cho cô giống như là đầy đưa cô đi một cái vùng rất xa đó công chúa cô chấp nhận khi mà cô bị vua cha đưa đi một cái vùng ở rất xa đến đấy tự lập sống và cho một chút kinh phí đến đấy thì sau đó cô đến cái vùng đấy mà một thời gian sau cô gây dựng cái vùng đấy cô lấy chồng rồi gây dựng nên thành một cái vùng rất chủ phú rất đẹp khi ấy thì vua mới đi ờ, kinh lý qua cái vùng này, mới hỏi và là cái khu mà chủ phú kia, cái làng chủ phú kia là của ai? Thì dân ở đấy mới nói là đấy chính là ngày xưa là công chúa con vua bị đẩy ra đấy. Bây giờ cô gây dựng chỗ đấy trở thành một cái chỗ rất là đẹp đẽ như một cái đô thị vậy đó. Thế thì khi đó Đức Vua mới đến nơi và công chúa biết tin mới ra đón vua cha thì vua mới biết, mới khẳng định đúng thật là phúc báu của chính con gái mình, nó được hưởng. Đó. Thế nên chúng ta thấy là phúc ai nấy hưởng là đúng. À, chúng ta nếu có cái cộng duyên với nhau, cha mẹ có phúc báu thì thường cũng là những người con có phúc báu tương ứng tái sinh về. Nghe không? Đó. Chứ không phải là cha mẹ làm con cái hưởng phúc báu mà nó có những cái nhân duyên với nhau. Đấy, người con đấy có cái phước duyên như vậy cho nên họ được về với nhau để cộng với nhau hưởng cái phúc báo như vậy nhé. Thế cho nên cái câu hỏi này thì Thầy nói rất rõ là phúc ai nấy hưởng. Cho nên mỗi mỗi chúng ta ở trên đời phải khéo biết tu để tích lũy phúc báu cho chính mình. Phúc báu không ai lấy được của ai, vào không ai lấy được của ai. Và chúng ta cũng không phải là đem phúc của mình cho người khác được. Nghe không? Cái phúc của mình là mình hưởng mình cho ai cái gì thì mình lại được sinh thêm phúc báo bố thí đi mình lại được phúc báo nữa chứ không phải là mình mất nhé đó thì tất nhiên trong cái mối liên hệ nhân duyên và tương quan tương duyên với nhau thế này thì chúng ta biết cái người mà có phúc báo lớn thì họ giúp đỡ được rất nhiều người khác nghe không đó họ giúp đỡ được rất nhiều người khác thì những cái người khác ấy họ xét về nhân quả họ cũng là có phước duyên để được họ ở gần với cái người có phúc báo lớn này để họ cùng được hưởng cái phước mà phước ấy cũng phải chính do họ nhé nếu họ không có phước họ cũng không được cộng sinh ở gần với cái người có phước báo như thế đó đấy thế thì cái này để thầy nói để mọi người biết rất là rõ nghe không à, phước ai nấy hưởng ai tu thì phước người đấy hưởng và chúng ta đã có phước báo rồi thì ở đâu cũng thế phước báo ấy nó theo bên mình không ai lấy mất của mình được không phải người phụ nữ đi lấy chồng rồi là cái phước của mình mất đi để mình chỉ được hưởng theo phước phận của nhà chồng không phải như vậy nhé và phước của nhà chồng cũng không phải là có thể cho cái người con gái này được người con gái ấy theo phước của họ để họ hưởng nhé thì thầy xin à, trả lời cho câu hỏi này để mọi người nắm được